À, ờ, Giang vâng, xin chào tất cả mọi người nhé à, Tiếp tục quay trở lại nội dung tiếp theo trên kênh của Sa Trường Giang Và mình là Sa Trường Giang Video hôm trước mà Giang có ghế hình cho mọi người cùng à, biết về căn nhà em vàng của em mỉ Đã lợp nóc xong rồi Chỉ còn mỗi cái căn bên nhà, góc bên nhà bếp nữa thôi Còn thiếu một chút tấm Chắc là chiều mình sẽ lợp nốt bên đó Và ngày hôm nay thì à, thợ chủ yếu là sẽ vào khung cái cửa sổ và cửa chính cũng như là mình sẽ xây xung quanh là bó cái nền cho em một chút Đấy. bó nền để sau này nước nó không không à, thấm vào nhà ấy không chảy vào nhà Đây là kia đó hồng mai thì mình sẽ lắp cho em vào là cái tét nước ở bên kia ở cái căn nhà bếp nó chỉ thợ sẽ lấy bó nền và bắt đầu là mình láng ở bên trong căn nhà láng ở phía bên trong căn nhà mình như hôm qua thì cũng rất nhiều cái comment của mọi người là thằng vảng làm cái này ra thì nó hơi thấp nhất là cái ấy là nó nó bị uh, ờ, nên mình gọi là cái cái mỹ quan của mình là nó không được thoáng căn nhà ấy em lợp ra thêm hai hàng tấm nữa mà hàng cái hiên để sau này em bảo là vợ uh, ngồi theo thùa để uh, xe máy uh, là để cùi để những cái đồ ở ngoài giữa chật căn nhà ấy làm như này thì cũng, cũng tốt thôi không sao cả mọi người Đấy. lối uh, cái kèo này ra này gỗ này cái là mình hàn chữ A là trước là mình làm cái ấy rồi anh này đang à, xây bó cái nền chiều mình láng trong à, căn nhà rồi hai là mình bắt cái cửa sổ này sổ này mình vào để uh, chiều là mình mình mình điện cho thợ là người ta sẽ làm cửa rồi khi mà ấy thì nó mới đúng cái số đo ấy. Cát thì mình cũng trở vào chuẩn bị làm cái nền bên trong Phía bên trong căn nhà thì nó do là không có điện Điện là hơi hơi tối chưa ấy được điện Đây là con ờ, uh, buồng ngủ Lợp xong hết rồi Trong túi không có ít nhất 30 triệu đây là phòng khách Bên này mọi người nhé Cửa chính thì mình làm rộng là mét 2, hai cánh hai cánh Tiết này rất là nắng, mà trên này rất là mát đấy mọi người Mình sẽ láng hết Qua mình à, bảo người đầm nền Hết thì mình sẽ láng tôi không có 도도형세대 표현 anh 옛날에 tông nhất đúng rồi này quân tê để cửa sổ người đang ờ, vào dần để mình ờ, xác cái khung mà nó bao nhiêu là mình mới đo à, cửa sắt được <coughs> bên này thì cái này mình không dùng cửa nữa mọi người, mình để nguyên để xuống nhà bếp thôi bên này thì mình bảo mình bảng tìm cái cửa gỗ làm cái cửa gỗ để ra nhà bếp ra phía bên này người đây là vào áo hết xong hết rồi chỉ còn mỗi cái nhà bếp này thôi mình lợp nhà bếp mình nữa vài tấm nữa thì hôm nay là mình láng cái nền này đã cái khu vực phía bên này ấy, là mình sẽ xây mình sẽ bắn tường vào đây là cả hai cái uh, vòi rửa ở đây để rửa rau rửa bát này lấy nước sinh hoạt để mà sau này mình sẽ lắp thêm một cái vòi ngoài dựa ngoài thoát sàn thì mình sẽ tôn ra cái, cái bên, bên tường bên này bên nhà bếp này đi này lắng thì nó cũng nhanh thôi tính là chừng ấy à. Để cong luôn dẻo luôn này không, gáy này và cái lúc mà mới dạ. mới cầm về đấy ừ, nó bẻ này nè là bẻ được như một cái bánh dẻo bánh dẻo luôn ừ. nhưng mà về sau tự nhiên nó lại cứng lên rồi nó ừ. vàng coi ông anh anh như vàng ấy mình tưởng là vàng hôm nay thì uh, thấy bà con uh, kể một cái uh, viên đá uh, mình nghĩ là viên đá thần đấy và mới bảo mọi người mới lấy về ấy Nó chẳng phải thân thôi nhưng mà Nó bẻ dẻo được như cái cái, bánh trưng ấy Bánh dẻo, ờ, gọi bánh dẻo Như cái bánh bẻ gãy được nhưng bây giờ Anh một thời gian được lâu chưa lấy lâu lâu rồi mấy hôm rồi mấy tháng rồi à. một năm rồi quá à. rồi là cái vàng dẻo kia à, cho là mang về nhà thì nó cứng lại như này rất là hay nhỉ mà đúng là vòng ông ánh thật đây này bánh luôn nhìn thấy luôn nhưng cái bánh dạ, mình nghĩ là cái viên đá là viên đá thần kỳ đấy là <laughs> bí bí thư giờ bán lại không mua bán hỏi xem mạnh thường quân nào hay là cái ban nào ủng hộ thì bán ờ <laughs> nhỉ xem các bác nào xem ờ, ủng hộ ờ, bà con bán cái viên đá rất là kỳ lạ luôn nhưng mà bây giờ nó cứng rồi ừ, nó cứng, cứng rồi như đá rồi, nhưng mà nó vẫn có màu vàng không anh màu vàng ngoài chiêu ở đây tí ừ, em hầu lên là nhập đi luôn <laughs> cất đây ờ. 我要去了吗？啊！好的。 được đúng không? Đúng rồi. Tiếng hâm Mông là lo. À, được các em cảm ơn. Đấy nên là được rồi. Thì không cần phải quá đẹp nữa. Để mong là sau này hai vợ chồng là cố gắng túc tất là ăn để tiết kiệm. Sau này à, cho con cho cái mình. Anh chỉ mong như thế thôi. Anh không có gì để mà giúp gia đình cả. Thì tiếp này là vợ vàng là giám sát công trình. công trình. làm bếp thì à, nó lợp gần xong giờ mọi người là bắt cửa này nữa thôi và vuông thì mai mình sẽ đặt cái cánh cửa thợ ấy sau đó thì uh, chiều nay là anh em sẽ lắng đi à, bên lò rất là đẹp luôn mình chỗ này mình xây để chỗ uh, mì sau này mì rửa bát đây. anh sẽ lắp cái vòi đây này lỗ này này sẽ có cái vòi ở đây xong là em rửa bát ở đây ừ. Rồi ờ, xong là rửa rau ở đây ừ. Thế là cái ống này thoát nước là ra bên kia Sau này ở ngoài em thích rửa chân thì tùy anh sẽ làm như vậy ừ. đây là bếp lò luôn nó không khói vào nhà nó không hỏng ừ. này <laughs> <laughs> chắc là chiều người là vào áo bên này người đang ờ, đảo giữ ở trong này chuẩn bị là ờ, lắng nền Đó. trực tiếp là hôm nay là em mỉ là giám sát công trình trong nhà mình đi có lẽ là chiều nay mình cũng sẽ là làm vào xong vào áo thì mình đo mét vuông căn nhà ấy mình à, thanh toán tiền cho thợ còn cánh cửa này thì à, mình mới đặt thì chắc phải ba bốn ngày nữa mình mới lắp được cánh cửa còn lắp cánh cửa hàn như thế nào thì là mình à, sẽ thợ lên đấy lắp chào anh này ờ, bắn máy tia laser đấy nhá mọi người đây máy sửa tia laser cái màu xanh xanh nó chạy để mình sẽ còn nước nó mới phẳng đều được, tia laser này này và nền lắng nền rất là phẳng luôn bây giờ giới thiệu nhà bây giờ tụi <laughs> Như chiều nay thì là em vảng là sẽ lợp nốt cái nhà bếp mọi người nhé để lợp nốt cái nhà bếp nó là xong rồi và sau đó mình láng nền và bó nền là coi như là công trình nhà em vảng đã cũng gần hoàn thành chỉ còn mỗi cánh cửa nữa thôi cánh cửa thì mình đặt à, cửa sắt là mình mang lên lắp nữa là xong với lại cái tét nước vị trí này lúc chỗ mà mình đang đục ấy mình có thể nhìn thấy đây tiếng nước mình sẽ để ngoài này tiếng nước mình để ngoài này vị trí này ở vị trí này tiếng nước sẽ vào đây Và mình đã đục lỗ trong đó là sẽ rửa hôm nay mình sẽ làm cái vòi đây có thể là vảm rửa ngoài cũng được hôm nay trực tiếp là Chủ nhà lên bắn uh, tôn vít nhờ vâng. <laughs> Chào khán giả tí nhờ vàng nhờ Vâng Chào các uh, à, chị về đây các uh, cô ở uh, uh, xa Bây giờ khán giả vàng là làm được cái nhà rồi Cảm ơn uh, mọi người Chúc mừng khỏe uh, các cô, các chị, uh, à. các uh, anh uh, nước uh, khát hết Ờ, rồi. bây giờ thì bảo với cần ao nhiều nhá à, rồi, các bác nhá các ông các chị ờ, các, à, các anh hết nhá à, rồi rồi khi mà mình lợp vào cái là vào trong nhà rất là mát luôn mọi người ạ trên cao ấy lạnh buốt luôn nếu mà lợp bằng uh, có tiền có điều kiện lợp bằng tôn xốp này thì quá mát luôn Đấy, cái bếp lò này mọi người là đun ra thì nó sẽ không khói vào nhà nó hỏng hết uh, tôn này nó đen ờ, bụi ấy nó lại là bệnh thật có ống khói này ống khói thì uh, mình chỉ cần đập một tấm rô nó ngang sang bên kia là cho ít xi và là, là được mọi người Đấy, chiều nay sẽ là lợp xong hết toàn bộ và vào láng nền bón nền trong vòng ngày hôm nay ấy mà vàng lợp nốt thì cho đấy cũng được nếu mà bắn được biết bắn này lợp đặt nó một tấm nữa mà Phải một tấm à, chạy bên kia một tấm chạy bên à, kia nữa là xong bây giờ nếu mà cảm thấy nó hơi vướng thì mình lợp cái này trước vàng ạ lợp cái dọc này trước cái nhà chính trước cho nó lợp với sờ lúc trèo lên đấy hai mươi mốc đó ở phía dạ, bên trong thì là chiều nay là bắt đầu anh em bắt đầu là láng bên trong nền nhà mọi người nhé do là cái ờ, bóng điện này hơi tối là mọi người thông cảm bây giờ là anh em chiều láng rồi đấy thì cố gắng là hoàn thiện trong ngày hôm nay ngày mai thì mình sẽ lên là mình sẽ xây cái bể nước và lắp cái nước cho nhà em vào hôm nay bên này là bó nền giờ ta xin một bữa khô cứ để bữa khô nhiều nhiều nhá cái này bữa đấy bữa quá đấy khó phá đấy thế đây là mình cũng ờ, bắn hết cốt rồi là anh em bắn cốt bằng tia laser hết rồi không cái này là mỏng thì không được mình làm dày đó khoảng tầm ờ, ba bốn phân bốn phân rồi đây bốn phân đúng rồi mỏng cái là nó không ấy tại vì mình cũng ốp đấy nên là mình cũng bảo thợ làm là cố gắng ờ, làm nó xong nhanh hôm nay thì anh em mình sẽ nghỉ còn vấn đề mà lên nhà mới nhà bản thì ra cũng chưa biết được đâu lên hay không thì ờ, chủ dạ, nhà bố dạ. trí ra chỉ làm tròn trách nhiệm của mình là số tiền mình thường quân đã gửi cho gia đình ấy. có cái đập phình này mày mặc cái, cái quần nghe sắn sắn lên tí ôi trời ơi à, hết hàng không nhìn hết hàng à? chết mà anh còn cho lên kìa hỏng em rồi cho bữa khô mà được quá này gió ướt quá lúc nó dễ lãng được mà mà nó khó nhìn vào đèn cho em vào đèn đi à lại vấn đề ôi giời đinh nhỏ nhỏ không nhỉ không biết được có đinh nhỏ nhỏ quay chưa quay à hôm nay thì à, mình sẽ lắp luôn cho em vàng ở cái ống thoát sàn nhé mọi người nhé thoát sàn ở trong à, cái này chung là Giang cũng tự làm hết thôi sau này nước nó thoát ra rửa ấy Không bị ấy Mình sẽ lắp luôn cho gia đình Nói chung là cái này thì à, bản thân Giang là cũng đi học hỏi mọi người thôi Thế là mình à, không giỏi lắm thì vấn đề mà lắp nước không phải thợ mà một chút ít mình làm xong chuyện lúc nào bà đấy con kệ Oh, hôm nay là bố xây cho con nhá lihatnya đây là cái chỗ để ờ, tắm rửa nha rửa rau ờ, rửa bát đũa nha mọi người nha tuyệt vời đúng không? Và tuyệt vời là chỗ này thoải mái rộng rãi này. Các quý vị đang tổng gì nhỉ? Thì đang là mất không một cái con khó mà phía bên ngoài ấy thì mình bảo em vàng là trong quá trình làm mình sẽ đầm luôn à, mình láng cả cái ngoài này bó nền hai hàng phía bên này các đầm luôn là mình bó nền nền cái, cái cảnh sau này nó thấm vào tường mọi người không rút được vào đấy đúng phải đi trong nhà thì mình đầm hôm qua hết rồi là mình mới uh, láng phía đằng sau đấy mọi người nhé này thì uh, mình cũng uh, xây lên xây lên nên là mình cũng ấy luôn đầm và láng là phía bên trong của cái mép này bên này cũng vậy nên là nó không rột con này ở bên ngoài này thì em vàng bảo là sẽ đào cái rãnh thoát nước Rồi, ờ, đập cho nó đều ra đầm đầm nó chắc chắc một chút sau này mình đi trên vỉa hè nó đỡ lún đây là chính à, là buồng ngủ của hai vợ chồng nhá mọi người nhá đó là cái gọi là căn phòng hạnh phúc của em vải em mình hôm nay là người đã láng hết xong này rất là nét luôn này phản ly bây giờ đến à, phòng khách mình sẽ láng phòng khách nữa à, bên hè nhà bếp rất là xong này à, giờ rất là đẹp trai mà áo đỏ <laughs> gọi là biển à, hiệu gì nhỉ à mình nhìn thấy rồi Azer FC Tà Lành ba vợ bốn con thì còn bảo fc còn chưa vợ được con lừa tọc rồi em đi chẳng bắt tay nữa em lấy một vợ hai con thế mà tự nhiên mà nhìn đi fc đấy bí thư dơ fc là con ông trẻ ở đây thì uh, có bàn tay của em dư phải nói là nhà vàng rất là đẹp đáng nền sạch nếu mà cái này mà có tiền sau này ốp ra cái gạch hoa này thì rất tuyệt vời do là thiếu kinh phí nên là mọi người thông cảm giang cũng muốn làm lắm nhưng mà kinh phí để làm và gia đình nhà em dơ này cũng rất là khó khăn là người đấy là bí thư nhưng mà rất là khó khăn thôn bản gọi là ăn cơm nhà bác cứ vàng tổng ấy nhỉ và tên gọi anh tôi là bí tư các con là các ban ngành mình phải vào thể hiện thôi nhưng mà đây là thể thể đấy cô ướt thế nhỉ chú ôi đẹp thế ướt quá chúng ta tinh tinh khô thôi phẳng lì nhá mọi người nhá nét căng luôn nhá Đấy, bây giờ ra thịt vào này thì là mình sẽ làm cái cái bậc thềm nó xuôi xuôi ấy xuống đường này con này nước nó có ấy nó không, không chảy vào trong nhà cao mà được muốn chú ơi em có được cái khúc khô à, cháu khúc khô đây, đây xung quanh này mình sẽ đầm hết đầm hết là ấy, bó nền ấy. chọn cái chân khô này này cũng thế mọi người nhé bó nền hết cao mặt đất mỗi tôi là vảng làm ra hai mãi đâm ra nó kiểu mình hay nói là phong thủy là nó không được thoáng đáng nó được rõ lắm là mình gọi là che tầm khuất mắt ấy nó bỏ cái này ra mà ngày trước mà mình làm này rất là thoáng luôn nhà bếp lợp xong hết rồi mọi người nhá xong ngàn bếp thì à, vảng à, đang tích cực đầm trong nhà bếp khu vực này sẽ là khu vực à, rửa bát là ống thoát sàn cũng đã trôn đây ống thoát sàn này hơi tối một chút rồi hai mươi bởi chính là để không có sau này vảng lắp của gỗ sau được mà bản rồi này bên nhà <laughs> bếp Ai, vị trí này thì à, mình sẽ lắp cái tét nước xây cho trụ của tét nước ở vị trí này nhé đây. tét nước là sẽ nằm ở đây Đấy, lắp vào bên nhà bếp luôn mọi người nhé sẽ gắn bắn vào đó hai cái lỗ này. cái tét nước đây bên này là bó đây bên này đang xây bó bên này chống thấm mình à, cũng à, là làm thế nào để tiết kiệm nhất số lượng tiền mình có ấy. ông khói thì à, mình sẽ đập một tấm pro lên đó đây Đấy, nhìn rất là đẹp đúng không quá tuyệt vời luôn nhờ trắng nhờ Nhà dạ, mà Đây cái nhà bếp anh làm đấy cũng đẹp ừ. <laughs> Nhà này thì đẳng cấp nhất ở trên này rồi Đấy đẳng cấp gọi là là cái bản ngọn lành à, thôn ngọn lành à, nhà đầu tiên xây trên này đấy, suốt 55 à, sau 55 trước chưa ai xây anh giúp với lại có những người thực hiện giúp thôi rồi Giang cảm ơn uh, những khán giả cần xa đã luôn luôn là chia sẻ ủng hộ bà con nghèo trên này Thật sự những tấm lòng mọi người là Giang cũng không biết là trả ơn mọi người thế nào Chỉ mong là mình sẽ hồ hướng công đức cho tất cả à, mọi người khán giả cũng như là mạnh các mạnh thường quân để luôn luôn khỏe mạnh bình an trong cuộc sống kia thiếu một tấm nóc rồi trên đây thiếu một tấm nóc rồi nhỉ? yeah góc có một tí đây đúng không có một tí nữa đúng không nó tí là phải xem nó bắn luôn không vâng cái cái chỗ bàn thờ nhà em ấy này anh thấy là nó không ở chính giữa lắm mà nó lệch xem này là ý nào là phong tục mình phải như thế à được ạ đấy là phong tục à phong tục phải lệch xem này đúng không chỉ cần là cái kiểu mình là thẳng là được rồi à kiểu thẳng thiêu thiêu với thì anh bảo đấy sao là cái bàn thờ nó không làm chính giữa anh bảo nó lại lệch một chút đi à? hai cái lỗ dạ, bắn kìa đúng rồi làm thế cũng được mà em ờ, mai là em treo cái ờ, dạ. ấy lên nhé vâng. Dạ. treo bàn thờ mình lên nhớ mai là phải mua một con gà cúng cho các cụ hôm nay con đưa các cụ vào nhà mới ở không rột nữa đấy bảo ờ, các cụ phù hộ đồ trì cho con làm ăn tiến tới phát tài phát lộc con cái học giỏi tiến xa hơn còn bây giờ thì à, các cụ mới à, chứng giám cho mình được phẳng hết rồi tí nữa mình sẽ đo này nốt này đấy chiều nay mình thanh toán luôn tiền cho mọi người ngày mai thì à, mình sẽ lắp cái tét nước cho em vào và có một cái nóc tấm nóc trên này nữa. lắp cửa này mình sẽ là lắp sau cùng nhất mọi người nhé không thể lắp được bây giờ đây là anh trai của vàng anh trai ruột luôn sang giúp uh, em trai là không có tiền cho em trai thì là giúp công đấy, bên trong này đấy nét chưa vàng à, vàng đang tính sau này là trần nhà sau là lắp điều hòa Toshiba mát rượi Giờ quá trình à, mình vào áo và láng nền thì à, thợ anh em là cũng à, mong muốn là về ờ, với vợ con thì mình sẽ thanh toán luôn ngày hôm nay tiền công thợ mình hôm trước thì ra cũng nói mọi người là cứ 500 nghìn một mét vuông thợ sẽ đo chiều dài chiều ngang và nhân lên mình sẽ gửi tiền luôn cho em đằng em đằng là là năm mét 35 em đằng là là bên em chuyên ốp lát em chuyên làm Hà Nội Tại sao nó lại kéo từ đây? À, cầm. Nổ. 5 m 35. Biết thế là tao sao lá? Đây, con đây là 4 mét thì. 4 m còn nữa. Chắc rồi. Thế để cho mọi người hiểu rõ luôn không lúc nào bảo mình với mọi người đã ăn tiền người nghèo là chết dở ra ấy. 4 mét Đây là 8 mét à? Đúng rồi Ui, ui, mét tư và thành 13 mét mười uh, ờ, 12 13 mét 4 13 mét 4 13 mét 4 thôi Sao? Còn cái bếp kia thì tính 1 mét vuông thôi Hả? Cái bếp thì tính 1 mét vuông thôi Tính mét vuông như thế nào? Thì cái ống khói này Anh hiểu không? Ống khói này là tính riêng à? Thì nó cũng thò hết ra ngoài thì tính mình tính một mét vuông thôi, khỏi đo nữa Ờ thì thì đấy Thì đấy Chẳng Thì chắc nó phải hơn một mét vuông nha, mình tính một mét ờ, vuông thôi Chẳng quan trọng cái đấy Cái này là được phải 71 71 mét. mét. Đúng rồi, anh tính là 71 mét vuông ấy. Cái kia nó là thành 72. Đấy. Thì tính 72 mét thôi. tùy đó, mọi người cứ nhân lên bao tiền để anh gửi thôi. Nhân luôn. Đấy, nhân luôn thì anh sẽ gửi tiền luôn cho đằng. Anh à, 37 triệu 500 trăm Ok. 37 triệu 500. Ok ok. Rồi anh gửi luôn này. 36 triệu anh nhầm. Đấy không nhưng mà là rõ ràng mình thì đấy anh bảo rồi mọi người cứ nhân đi đúng không đúng rồi thì không nhưng mà rõ ràng này luôn đúng không làm lúc mình nhân lắm nó phải ừ. nó đã rõ ràng chứ còn còn ai phát tâm thì bây giờ tí anh quay cắt cái cái cái đoạn này đi nhá ừ. à, vừa nãy thì uh, giang cũng đã là đưa thợ đi đo trực tiếp căn nhà mà để tính mét vuông ấy những lần đầu tiên mà Giang đã lên đây thì à, Giang cũng làm ăn à, với em Đăng là 500 nghìn một mét vuông Đấy cứ xong hoàn thành căn nhà đo mét vuông Đấy mọi người cũng xem video rồi thì à, đo là tổng là 36 triệu à bao nhiêu? 36 triệu Tổng 36 triệu Tròn Đấy 36 triệu tròn thì hôm trước là Giang có gửi cho em đăng là 11 triệu 11 triệu Thì bây giờ là còn là 25 <clears throat> triệu nữa Đấy. Thì hôm nay thì Giang sẽ gửi trực tiếp cho thợ ở đây Số tiền là 25 triệu đấy là cái tiền công của mọi người xây là hết 36 triệu nha mọi người nhé thế thì mình cũng phải bù đấy, thiếu nào mình cũng không quan trọng hôm nay là thợ sẽ nghỉ đấy, mình sẽ gửi luôn tiếp là thợ đến đến liền đi lìa nhá người thiếu đấy rồi bảo anh ba triệu tiền. rồi rõ ràng bốn năm <coughs> sáu Đấy vàng nha anh gửi đấy nhá bảy có tiền đâu tám chín

hết tiền mọi người nhá hết tiền nha giang không còn tiền nữa đấy là mình gửi cho em đằng luôn là <coughs> trực tiếp bây giờ em đếm lại đi lúc này thiếu anh không nói rồi không phải đến không đủ. rồi em cứ đếm đếm cho khán giả rồi. xem lúc là anh lấy tiền của người khác hoặc là đấy hai vợ chồng đấy chứng kiến hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một

hai ba hai bốn Đúng chưa? Nào. Được, okay được. chưa? Rồi, cảm ơn anh nha. Đấy anh không đưa các chú vào đồng nào nhá. Vâng, cảm ơn. Còn à, thợ phát tâm thì mình cũng không quan trọng vấn đề đó đâu. Thì à, Vảng có gì nói với khán giả không? Cảm ơn anh gửi tiền mặt hết cho thợ đấy chưa xong đâu anh vẫn gửi bây giờ cảm ơn cho ờ, các ờ, chị các anh ờ, xa sau bây giờ thì giúp được vạc làm căn nhà vạc rồi bây giờ thì vạc không cảm ơn hơn nhiều à, bây giờ thì không có ai làm được nhà nên anh Giang bây giờ cảm ơn tất cả anh Giang tất cả mọi người à, làm được căn nhà cho vàng ở thì sau này này vàng sẽ cố gắng làm nuôi vợ con cho nó à, có nhà ở có à, được ăn được ổn thì chúng mình à, gặp vừa vàng nói gì nha vừa có nói gì không à, dạ, mình phát biểu gì không có chứ về hai đây em, em nói với khán giả đây anh hôm gửi hết tiền rồi cho hai vợ chồng chứng kiến để chưa xong là anh sẽ gửi tiền hết cho ấy, thợ còn thợ phát tâm thì cho vợ chồng có gì giúp cái gì là cảm ơn thợ còn thợ không cho mình thì mình cũng không phải cảm ơn vâng. thì bản thân anh thì không phải cảm ơn anh đâu anh nói là cái này là anh khoán trắng rồi có ba sáu triệu đúng 11 triệu tiền mặt luôn thì uh, qua đây thì uh, Giang cũng uh, xin gửi chân thành cảm ơn siêu ân sâu sắc nhất tới uh, quý cô bác anh chị đồng quân trong và ngoài nước và quý thính khán giả trên kênh của Sa Trần Giang đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ bà con ở trên này thật sự bản thân Giang thì à, đến ngày hôm nay thì à, Giang nhận được tất cả các mạnh thường quân là 95 triệu tổng căn nhà này nhưng mà thực tế là làm căn nhà này có thể hơn thì hôm trước mà Giang nói là hôm nay là sẽ là thượng kết thúc ấy để trong quá trình mà Giang quay clip này kêu gọi rất là nhiều mạnh thường quân trong ngoài nước để ủng hộ thêm cho gia đình có tiền để có nhà nó tốt hơn hoặc có giường có tủ ấy Nhưng thực tế thì ngày hôm nay gần xong rồi thì, uh, chưa có thêm mạnh thường quân nào ủng hộ nhưng mà ngày kết thúc ấy đâm ra hôm nay mình giả tiền cho giờ này thì chúng là số tiền mình đã gửi hết rồi là tổng 36 triệu là tiền công của mọi người còn ăn uống thì à, ví dụ mình phát tâm đang cho ai thì rất là tiền nhân tiền gia đình à, vợ chồng thì 95 à, triệu 26 ngàn mua đến hôm nào mà ngày mai thì mình vào xây cho em vàng cái tét nước đắp tét nước thì mình sẽ công bố lại toàn bộ cái danh sách của tất cả của các ba chị bạn quan trong ở nước hết bao nhiêu tiền và vật liệu mua bao nhiêu để cho mình dễ hình dung hơn giờ thì uh, thôi chào tạm biệt mọi người nhỉ chào tạm biệt mọi người nhá dạ, các anh nhá dạ, dạ. Ờ. đi mua yeah. anh ra đi mua thêm ăn về tổng kết đấy thơ là tổng kết luôn nhá mai chia chia chân rồi à, mai chia tay chia chân anh em à, wow anh ra tới đây ủng hộ anh em nhá rồi anh chịu rồi thì, uh, nãy là mọi người xem là video thì ra à, cũng gửi tiền hết cho thợ rồi tiền công đo con nhà trực tiếp mọi người xem thì uh, mọi người sẽ làm nốt là tối nay để mai mọi người về thì còn cái cửa sổ này ấy, thì là mình đã đặt thợ sau đó thì à, thợ sẽ lên lắp và hết bao nhiêu tiền cửa chính và cửa phụ nữa thì mình sẽ gửi tiền thợ sau hàng hôm nay thì uh, tuy là chưa xong nhưng mà mình đã gửi tất cho em đằng là tổng tiền công là 36 triệu nha mọi người nhé có gì mai ấy thì Giang sẽ lên đây để xây nốt cái uh, khu vực mà mà để cái tét nước của nhà em vàng ở đây này và bắt vào đây Đã, à Đăng ơi Anh bảo này Tí anh về đi em bảo là chỗ thằng ấy nó khoan vào anh cái này nhá Rồi rồi Con thùng hai lỗ to đây anh ấy tự lắp Rồi rồi Đấy khoan đấy với lại là khoan cái cái ốp ở đây này Cái chỗ như này này Anh bảo Đăng Đăng Đăng Đây thì mình cứ lỗ đây nhá Sau này anh sẽ bịt xây vào đây Thì ở đây nó sẽ có một cái đinh vít này Ở đây đây chính giữa đây nhá đây là tứ tê nó dẫn ra đây dẫn ra đây rồi thì cho anh một cái đinh vít vào đây cứ khoan hai cái lỗ nhỏ nhỏ này này rồi rồi ngày mai anh sẽ mua cái đinh vít và anh sẽ có một cái anh uh, đai anh anh cái đai nhỏ nó đai giữ đâu đâu đánh dấu cộng luôn nhá thì khoan thì khoan lỗ giữa thì mọi người cứ khoan này thôi đấy hai cái lỗ nhỏ nhỏ này này à khoan thủng hai lỗ này khoan mai anh bắt vít đây rồi em có cái đai ấy cái đai em, em biết rồi em biết em hiểu rồi em, bây giờ em kể, em kể chỗ này làm tí khoan đây đấy mình khoan đây rồi ông chạy đây thì anh sẽ ốp vào đây là anh bắt vít vào đây rồi. chứ không bây giờ mai anh đục nào được đúng không người cầm máy về hết rồi đấy chỗ đấy với lại chỗ này một, hai. Đây, đây là đục một cái lỗ to hay là không cũng là hai cái lỗ đấy hai lỗ vít thì gì để bắt vít để anh ờ, làm cái ống ra đây hai bảy ra đây để nó rửa ngoài này rồi khoan ờ, bốn phía đằng trong thì không cần rồi, phía đằng trong là không không cần phải khoan lỗ nhỏ nhỏ hay nhỏ này nữa rồi. chỉ cần bắt đây phải bắt đây mà anh sẽ dẫn từ đây xuống vâng. nhá rồi đấy thì anh cũng phải về rồi anh có việc ấy đấy mai vàng à, dọn cái đống củi này nhá mai anh lên xây cái này cho ờ. con lợp này thì à, đây là mình chôn đây mọi người nhé đây là cái ống thoát sàn thì chiều nay là thợ là sẽ vào hốt cái phần bên à, nhà bếp này nhà biết là xong à, thì, uh, có lẽ là giang cũng uh, xin phép được khép lại video của giang ngày này đây thôi chúc tất cả mọi người có một buổi tối xem video vui vẻ hạnh phúc bên gia đình người thân hẹn mọi người vào ngày mai video tiếp theo thì mình sẽ lên quay hoàn thiện toàn bộ căn nhà và công khai tài chính tất cả ờ, ờ, ờ, mạnh thường quân ủng hộ và xin chào tạm biệt ok tất cả mọi người ok bye bye mọi người nhá chào okay, nhá chào nhá ừ